Mình là Trọng Kha đây các bạn Hôm nay à, cả gia đình của mình đi ra ngoài à, ngoài chỗ ờ, trống này các bạn Để à, mình làm dịch quay Đó con dịch mình đang để sẵn các bạn Thì hôm nay mình sẽ đào lỗ nha Mình đào lỗ mình đốt than lên để mình quay dịch nha các bạn Đó đây là món ăn rất là dân dã và cũng rất là ngon các bạn Đây, <laughs> bây giờ mời các bạn theo dõi nha Mình sẽ đào cái lỗ lên và mình ốp con vịt này ốp con con vịt này để mình quay nha các bạn mà không biết làm sao đây thôi bây giờ mời các bạn à, theo dõi mình làm cái món vịt quay này coi bây giờ mở cái cái à, đồ ốp ra trước em mở cái à, cái cái hộp đó rồi mình tẩm vô con vịt đi đó rồi mình chuẩn bị mình đào lỗ để mình đốt lửa lên nha các bạn không biết ờ, làm cái món này sao đây thôi kệ làm ờ, ăn thử cho vui nha các bạn đó bây giờ mình ốp vịt các bạn ơi à, giờ ốp vịt à, nước này là nước sốt để ốp vịt nha các bạn đang à, đang à, tẩm lên con vịt nè đó đang ướp vịt à, chút xíu nữa mình nướng nha đang ấp dịch các bạn ơi mình cũng chuẩn bị à, một số à, cây củi để mình à, nướng vịt thì hôm nay mình làm món vịt nướng này là mình làm dân giả các bạn à, hồi xưa đó là không có điện không có ga thì làm bằng củi các bạn củi than thì hôm nay mình cũng làm bằng cái kiểu đó mình làm mình à, ăn để mình nhớ lại hồi xưa các bạn rồi đó chuẩn bị đốt lửa lên để nướng à, vịt các bạn đang đốt lửa lên nha <laughs> đốt lửa lên để nướng vịt nha các bạn mình à, đốt cho có than à, bây giờ đốt cho nó cháy lên cho thành than ha ở đây thì mình đợi lửa ha còn à, mình à, ốp bên kia ốp dịch. đang đang chọn à, đồ ốp nha các bạn đi qua đây lửa cháy quá trời lên lửa cháy quá đó, đó bây giờ ốp nè ốp để, để cho con vịt nó thấm vô ốp lên là cho nó có cái màu các bạn Ừ. đang ấp dịch các bạn ơi ấp dịch để uh, quay thoát dịch rồi các bạn thấy không mình đợi cho cái à, lửa này cho nó cháy cho nó thành than nha các bạn thành than xong rồi cái mình à, đem dịch ra mình à, quay nha mình không có dụng cụ quay các bạn ơi không có dụng cụ quay với nữa là mình không có cái chỗ cái lò quay như người ta thì thôi thay vì mình cũng thèm dịch quay mình hôm nay mình làm dân giả các bạn mình đốt lửa lên mình quay sau một thời gian mình đợi à, mình đốt lửa lên đó các bạn đốt à, củi lên cho nó thành than thì bây giờ mình sẽ à, bắt đầu mình nướng vịt nha các bạn mình quay vịt đó đó bây giờ vịt nè không mình cũng có ốp sẵn cái những cái gia vị vô đây rồi các bạn giờ mình lấy cái mình ốp thêm vô, vô trong con vịt này để mình mình chuẩn bị mình đem lên trên cái cái lửa than đó các bạn mình quay nha các bạn đó bây giờ mình tẩm thêm vô cho nó một chút xíu nữa các bạn ơi à, rất là ngon nha đó mình tẩm thêm cho cho nó một chút xíu nữa cho nó đậm đà lên các bạn chà món này làm chắc đã lắm rồi các bạn ơi mình không có dụng cụ bây giờ mình à, mình đào cái lỗ các bạn đào cái lỗ để mình nướng đó bây giờ mời các bạn theo dõi nha rồi em lấy cái à, cây ra đi lấy cái cây bỏ qua bên đi đó bắt đầu lấy cây ra các bạn ơi đó lấy cây ra rồi rồi bây giờ để lên thử rồi là làm thử rồi để dịch quay thử rồi đó đó ngon lành chứ các bạn đó. đã không quá đã luôn đó bây giờ cái mỏ nó, nó, nó dính không sao đâu chút xíu nữa trở lại đó bây giờ cầm quay các bạn ơi đó, quay dịch nha đó mình à, vừa quay cái mình à, em em em lấy cái à, cái cục gạch đó em kê lên cho nó cao cao lên em kê đằng kia kìa bây giờ làm thủ công các bạn ơi không lấy tay mình quay không không có máy quay thì mình à, quay bằng tay các bạn đó vừa không rồi quay dệt quay dệt à, ngon quá 200 ngàn à mình ở nhà mình có dịch sẵn đó không có dịch sẵn là cái mình à, làm mua chó xe đó bây giờ à, mình từ từ mình quay thôi đó, quá ngon quá đã hôm nay à, ăn vịt quay các bạn ơi để làm xiên rồi mình làm chút xíu là có ăn à không vịt quay màu nó cũng ngon nè quá hấp dẫn luôn như vậy ngon không thấy rồi thơm ngon ha Xeo xeo Wow quá hấp dẫn các bạn ơi quá đã à. Đã chưa Thơm quá Quá trời thơm rồi đó, Cái màu nó dạng thật linh thấy không các bạn Đó Giờ mình chịu khó Mình ngồi đây mình quay xong cũng có con vịt các bạn ơi Giờ con vịt này đi mua cũng 200 ngàn Để để xích lên đây coi Đó người đầu cầm quay nào mỗi tay thì à, người này quay người kia quay quay nào chính thôi Đó không quá đã hấp dẫn quá các bạn ơi mình à, không có cái lò quay các bạn không có là quay thì à, mình à, làm à, theo kiểu dân giả các bạn mình đốt lửa thành cái lửa than đó rồi mình ừ, lấy dịch mình quay mà nhìn thấy cái màu nó thì cũng ngon cũng ok đó bây giờ mình làm được về đây 11 là mình làm nữa nha các bạn quá đã cái này mình chịu khó mình ngồi để mình quay các bạn ơi quay từ từ cho nó chín dịch. quá hấp dẫn này quá hấp dẫn này chưa à? ừ. 생겼 quá ngon quá đã luôn chà chà lấy cái cái đó nó chà chà ừ. ở ngoài vậy thôi để xuống để xuống để xuống quay liền đó bây giờ mình à, sẽ thưởng thức món uh, quay nha các bạn nãy giờ mình quay vịt đó bây giờ xong rồi Thấy không bây giờ mình thưởng thức mời các bạn uh, thưởng thức thưởng thức món uh, quay với em nha Rồi, giờ khai đao không bây giờ cắt vịt các bạn ơi wow quá ngon thổi ra thơm quá cái cây mình lưỡi nè bây giờ bỏ qua đây nha bây giờ cắt dịch ra bạn